nói mỹ sướng mỹ mệt mẹ chưa giặt chỗ cũ ở đào cái hồ à, nước làm kiểu này nè bây giờ phải lắp cái hồ sau này làm là cái hồ khác chưa sáng giờ anh em mới làm được bao nhiêu tháo ra một vàng tay đem qua bên kia đó, để cái sao làm tí mới tháo cái à, cái phòng ra thứ hai cho nó lơi đổ cát ra vô cái đầy cát thành đây, cát cái đất đổ cho nó lũng ra order 32 thân hy vọng đầy đủ giờ cắt cái lỗ này nhâm mấy cái miếng vào lên ừ cả nhà ơi cuối cùng à, hai anh em của Steven làm cũng lần xong rồi dọn dẹp cái này cho nó sạch sẽ lấy này ra thứ hai cái đầu cái tụi kia nó chở cát lại dưới à, đa đất nó đổ cho lắp này lại còn à, phía sau phía sau thì cha ông trồng cây cha ông có ương vẫn cầu nhiều lắm nha cả nhà ai ở vùng à, Tham Vài qua Wesley Chapel à, có nhu cầu à, trồng à, cây ăn, ăn ăn trái giống như mà ông cầu na thì à, liên lạc mình nha cha cái gì cha cũng, cũng chia lại cho Ồ. cây nào hai chục đó cha ok nhà cây này loại này là hai hai chục đồng cây nha còn bên đây thì ba chục rồi mua 10 cây tặng cây hữu nghị bây giờ cũng chưa có nhu cầu bán tại vì cha à, ông cũng mua về nhiều quá đào cái sợ chồng cũng hết tại vì chồng có cái khu này thôi chồng tới à, từ phía sau chồng tới chỗ này tới chỗ kia cái à, lò cái chỗ mà là ờ, chơi đốt lửa chạy á trồng ngang trồng về hướng này thôi như là nguyên cái vùng này dưới phía sau qua đây với cái à, giáp ranh của cái à, cái à, cái giếng nước á dọc đi phía này nếu trồng vậy thì khoảng 3 năm sau mới có ăn ba năm sau cái này là trồng khoảng 3 năm á cha đâu có cái này à, nếu mà đặt xuống thì khoảng à, năm tới tháng này thì có lai rai rồi lai rai hả vậy thì chắc ăn là hai năm phải không hai năm hai năm là có rồi. ồ hai năm là có trái ăn ok có à, cái này cái nhãn hả no, cái đó là cái sabo cái sabo hả sabo chê có mận luôn cả nhà ô cây mận mà nếu là ai có hỏi uh, chia lại với cây mận nhiêu mận 65 đồng à, 65 đồng cây mận nha cả nhà bận này này bận này bận chiếc nha về trồng năm trước năm sau là có trái liền á tại vì này bận chiếc thì trên cành chiếc chiếc xuống á đó. đó bên kia có trồng mận à, trồng xoài trồng uh, thanh long đó đây là phía sau nhìn về phía sau của căn nhà này ok cả nhà giờ mệt quá rồi à, dạ, sáng giờ anh em của xí mình mới dọn dẹp cái này xong rồi làm từ 9 à, giờ rưỡi gần 10 giờ tới giờ hiện tại là 1 giờ rồi mới vừa xong giờ đi về ok ok giới thiệu nghe đây là Uncle Billy Uncle Billy Bye Uncle Billy. Bye. See you again. Ok, về hẹn gặp lại anh chị và các bạn nha. Video kế tiếp. Hôm nay mệt quá về nhà thôi. Bye bye. Get the key. Get the key nhà có nguyên cái sân để đậu xe mà không đậu xe toàn là chui vô gốc cây này đậu không à sợ nắng đó nguyên cái sân bên kia không đậu mà giờ đậu giờ đậu chui lên đâu đây lỗi đậu mà đó phía trước nhà này và có cái sập ra đường đó còn phía trước này đèn à, gì vậy sô là đèn gắn lười như vậy à vậy không buổi tối sáng như đèn sáng sơn cái mất cầm mắt ở đây mất mấy bánh xe mấy bánh xe này. À, ờ, gì kiểu này là hàng chi uh, ờ, dân Florida nó nhảy nó chạy toàn là pickup truck không mà nó không chạy xe xe đen là vậy á mấy cái đường cái nữa city uh, county nó đâu có phim lại đâu đó. nó mới lại nó giá lại nè nó mấy cái lỗ lỗ cái phải thô á giá vậy thôi giá vậy thôi không biết là nào nó nó, nó làm lại không biết maybe we don't pay enough tax chắc là pay nên muốn nó pay lại chắc nó phải charge CDD nữa um, cái khu này nó expand quá chắc nó chúng nó cũng phải expand như đây chứ không chắc uh, hy vọng Ồ cái này mà nó build cái vàng giống như là sewer lợi rồi đúng không? Hồi yeah. Dạ. đó là become hotspot nè. Yeah. Dạ. Sewer rồi đưa water lại đưa gas lại cái nữa. Ồ oh, man. This be, this become millionaires uh, uh, hotspot. Chắc chưa đâu. Maybe a long time. Long time. Cái này thì cái này mới đưa gas sẽ đưa cái gì uh, nước uh, public water lại đó. À. Là this become the hotspot tại phía xa phía sau nhà trước cửa nhà mình là nhìn qua cái dàn cây là gì không à. Winding Ridge Winding yeah. yeah. cái nhà bên đó là chạy qua nó cũng cái lưng đau lưng bên kia nghĩa là Fox uh, Fox Ridge